the man. bao nhiêu nào có được gì đâu người càng níu kéo càng suy khiến thêm u sầu thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi để tôi không cười đường say đắm trên bờ môi đường tình ta đi là đi vào biệt ly chẳng hề ý nghĩa